Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021, tức ngày 19 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Mão Tý tương hình khuyên người tuổi Tý không nên quá sốt sắng thể hiện bản thân mà bỏ qua các dấu hiệu bất lợi xung quanh. Sự tự tin thái quá sẽ khiến con giáp này trở nên kiêu ngạo và đó là lý do mọi người dần có cái nhìn ác cảm với bản mệnh. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn trong mọi tình huống, như vậy thì con giáp này mới có thể chạm tới thành công. Thiên tài chiếu mệnh, tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhạy nên khả năng kiếm tiền từ nghề tay trái cũng rất khả quan. Thậm chí nếu biết nắm bắt cơ hội, nghề tay trái còn mang lại nhiều tài lộc hơn hẳn nghề chính.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 khi sự nhiệt tình của con giáp này đổi lại là những lần mặc sức nhờ vả, lợi dụng, thậm chí đùn đẩy hết công việc sang người tuổi sửu của những kẻ lười biếng trong nhóm, mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh từ đó. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy biết từ chối khi cần thiết, lòng tốt cần đặt đúng chỗ để à, tránh dễ bị lợi dụng nhé. Nếu không con giáp này sẽ dễ mắc những sai sót rất nghiêm trọng do không thể kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng một lúc. Ngũ hành xung khắc báo hiệu về những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Đôi bên cần phải bình tĩnh để hiểu lý lẽ của nhau. Tình yêu không có nghĩa là thấu hiểu mà hai người phải tự ý thức được điều này. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần, Nhờ có chính quan nâng đỡ, tuổi dần sẽ có một ngày khá bình yên khi mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch mà con giáp này đề ra từ trước. Nhân lúc này, bản mệnh có thể nhìn nhận cẩn thận lại quá trình vừa qua của mình, xem bản thân còn điều gì thiếu sót hay không. Nếu giữ vững được phong độ, con giáp này sẽ có những bước tiến trong tương lai. Tuy nhiên, để đi được xa, người tuổi dần sẽ cần bước chắc chắn mỗi bước đi của mình, đừng vì một phút chủ quan mà đánh đổ hết công sức bấy lâu. Nhìn chung, vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh vô cùng hay thông, rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này trong ngày khá tốt và khả năng gặp may mắn nếu lựa chọn xuất hành đi xa. Bản mệnh sẽ được quý nhân tam hội chỉ dẫn. Tuy nhiên, nếu muốn có được những điều hiếm có thì cần phải tự mình cố gắng chứ chẳng thể dựa dẫm vào ai quá nhiều. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Hợi, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Thiên quan xuất hiện nhắc nhở tuổi mão nên đề phòng trước những lời đường mật, định bợ bên tai, kẻo bị lừa gạt mà không hay biết. Hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo trong mọi tình huống để có thể nhìn ra ai đang thật lòng, ai chỉ đang cố lợi dụng hào quang của mình mà thôi. Chỉ một phút bất cẩn, con giáp này có thể sẽ phải trả giá đắt khi kẻ tiểu nhân chỉ trông chờ những lúc như vậy để hãm hại. Đặc biệt, nguy cơ thua lỗ, mất mát vì vay mượn hay đầu tư không đúng chỗ của người tuổi mão là rất lớn. Tinh thần không tốt, sức khỏe cũng vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Về phương diện tình cảm, bản mệnh và người ấy có thể nảy sinh tranh cãi bởi tác động của cục diện tự hình và gây cảm giác bức bối khó chịu. Con giáp này có nhiều nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai, kẻ tiểu nhân tìm đủ mọi cách để phá hoại tình cảm gia đình nồng thắm bấy lâu. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn, trong ngày mão thìn tương hại, tuổi thìn nên học cách từ bỏ người chỉ khiến con giáp này tổn thương cho chuyện tình cảm. Không phải lúc nào tình yêu treo đi cũng được nhận lại như ý muốn. Đôi khi buông bỏ để đi tìm hạnh phúc thật sự thuộc về mình là điều tốt nhất cho cả hai ngũ hành mộc khắc thổ còn khiến bản mệnh của độc thân có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với chính người thân trong nhà vì chuyện tình cảm của mình. Người tuổi thìn muốn chờ đợi định mệnh của mình trong khi mọi người thúc giục bạn sớm chấp nhận chuyện mai mối giới thiệu. Chẳng những tình cảm nhiều ngang trái, đường tài lộc của bản mệnh cũng không được khả quan lắm trong ngày hôm nay, nhất là khi có sự xuất hiện của kiếp tài. Tuổi thìn đánh mất khoản tiền lớn do tin lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ tiểu nhân. Hơn nữa, con giáp này thường thiếu tỉnh táo và sáng suốt nên dễ đưa ra nhận định sai lầm, đầu tư kinh doanh lầm chỗ nên chẳng thấy tiền bạc sinh sôi mà toàn hao hụt đi. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Chính ấn cho thấy tuổi tỵ rất thông minh nhưng không quá màng danh lợi. Tuy nhiên, đôi khi đây chính là nguyên nhân khiến con giáp này trở nên lười biếng, thiếu sự nỗ lực cần thiết. Bản mệnh nên sớm sắp xếp lại tư tưởng và kế hoạch làm việc của mình. Cũng trong hôm nay, vợ Trinh Tài Lộc của con giáp này có dấu hiệu hao hụt, tiền bạc cứ thế ra đi nên tình hình không được dư giả lắm, thậm chí còn phải chi tiêu khá nhiều. Người tuổi tỵ dễ cảm thấy trông tranh khi túi tiền nhẹ bẫng hẳn so với mọi khi, thiếu tự tin khi trong túi chẳng có đủ tiền ngũ hành mộc sinh hỏa, bản mệnh đã quen với việc chăm sóc đối phương, nhưng người ấy thì có vẻ chỉ quen đón nhận mà chẳng biết phải cho đi. Điều đó không khỏi khiến con giáp này cảm thấy chạnh lòng.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 Mão ngọ tương phá là dấu hiệu cảnh báo tuổi ngọ, trở nên vì những phút nóng nảy mà nói năng thiếu suy nghĩ sẽ gây ra tổn thương khó mà hàn gắn cho nửa kia. Con giáp này và người ấy không thực sự hiểu nhau nên có thể sẽ dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc vốn sẵn tính thẳng thắn lại dễ cáu giận, bản mệnh không biết phải mở lời ra sao với đối phương để người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà mình đang gặp phải. Tuy vậy, người tuổi ngọ vẫn nên chia sẻ rõ ràng với người ấy thay vì giấu giếm nhé. Ngày có thiên ấn trợ mệnh, con giáp này chỉ cần chú ý hơn đến các mối quan hệ xung quanh mình là có thể thăng tiến một cách rất nhanh chóng. Đừng tự tách mình ra khỏi tập thể, bởi chẳng ai có thể làm tất cả mọi việc một mình. Ngũ hành tương sinh bù đắp vấn đề sức khỏe trước đó. Bản mệnh đang có một thể chất tuyệt vời nhờ chăm chỉ rèn luyện. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi mùi. Cục diện tam hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi mùi đang có dấu hiệu tích cực hơn trong vận trình tình cảm. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm trước đó. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Trải qua những sóng gió vừa qua, đôi bên lại càng thêm trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Với những người còn độc thân, dẫu biết tìm được tình yêu đích thực không phải chuyện dễ dàng, nhưng con giáp này cũng khoan vội nản trí nhé. Biết đâu duyên của tuổi mùi sẽ đến vào lúc không ngờ tới. Bù lại bản mệnh đang đứng trước khá nhiều các cơ hội để xây dựng các mối quan hệ xã hội và có khả năng thúc đẩy được công danh, tài lộc của mình.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 Thương quan xuất hiện khiến tuổi thân dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí con giáp này còn nghi ngờ không biết bản thân có đang đi sai hướng hay không và chỉ muốn bỏ dở hết mọi chuyện. Là người khá tham vọng trong công việc, bản mệnh chưa cho phép mình nghỉ ngơi phút giây nào. Tuy nhiên, sự chăm chỉ này dường như đã không mang lại kết quả tốt đẹp, con giáp này đang bị khủng hoảng tâm lý và cứ luôn dồn ép mình tiến đến sự hoàn hảo khi mà người tuổi thân đang trong tình trạng suy kiệt.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 Với người độc thân, đóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì. Nhưng hãy cứ tự tin là chính mình vì khi đó chính là lúc con giáp này tạo ra được sức hút của riêng mình và tạo được ấn tượng với người ấy. Chính quan dẫn lối, tuổi hợi gặp nhiều may mắn, điểm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng, con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc, giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi dục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,